Chào các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn Hôm nay tôi sẽ luận về tuổi Tý theo từng tháng sinh Trước đây tôi có làm video về luận riêng về tuổi Tý Nay làm video này nói rõ tuổi Tý theo từng tháng sinh Các bạn cùng tham khảo mức độ chính xác sẽ cao hơn Nhưng vẫn không thể chính xác bằng cả lá số theo bát tự tứ trụ Tóm tắt lại tuổi Tý như sau, tính cách người cầm tinh con chuột khá là cứng đầu cố chấp là một trong tứ mã cực đoan. Tý thủy tượng trưng cho nước sông cuồn cuộn, có thể đa sầu đa cảm nhưng đa phần họ là người tốt, là tiếp người thông minh lanh lợi và tháo vát, làm việc có năng lực, vượt trở ngại trong hoàn cảnh khó khăn rất là tốt. Nhưng nếu sinh vào mùa cuối năm thì thường là an phận. Tuổi Tý có tài lãnh đạo, càng khó khăn gian nan người này càng kiên trì tỏa sáng họ không những được mọi người yêu quý mà còn khiến ai cũng kính trọng nể phục tài năng của mình đường tình duyên tuổi Tý thì trải qua nhiều khó khăn và gian nan lắm thử thách và những lúc rất là thăng trầm học cải vận tử vi số mệnh hay là bát tự tứ trụ là những thuật số về luận mệnh các bạn là những người may mắn biết được thuật cải vận của bát tự hiện đại người xưa cho rằng biết mệnh mới có thể cải mệnh hãy cùng xem tuổi Tý luận theo từng tháng sinh như thế nào các bạn hãy tra áp lịch Việt hoặc là vào trang web của tôi một tra lá số ghi lại mật mã ngày tháng năm sinh của mình để tiện theo dõi tuổi Tý sinh tháng Hợi tầm tháng 11 tháng 12 dương lịch thủy vượng hỏa suy sinh tháng Hợi là kiểu người dễ thay đổi biến hóa khôn lường hợi khá hiền lành nhưng mà đôi khi là cọc tính sinh năm tý tượng trưng cho nước sông cuồn cuộn khá là ngạo mạn năm tý tháng hợi rất là nhiều thủy thiếu sự đấu tranh và cầu tiến nhưng đầy lòng bao dung tuổi tý sinh tháng hợi có mật mã vong thần tuy nhiên bạn không nên quá lo lắng trừ khi nhà các bạn ở hướng hợi tức là 322 cho đến 338 độ góc Tây Bắc nếu nhà ở hướng này dễ gặp thị phi trừ khi làm luật sư với người sinh ngày nhâm thủy thì có mật mã hồng diễm nữ có mật mã hồng diễm thường gian nan chuyện tình cảm luận về mệnh khuyết mệnh này thủy vượng tức hỏa suy tý là thủy sinh tháng hợi cuối năm mùa thủy vượng mệnh thủy vượng chủ thông minh chu đáo tận tình nếu vượng quá tức an phận mùa sinh chủ quản ngũ hành Người kỵ thủy cần đề phòng các bệnh về chức năng miệng, đại diện cho thủy. Miệng nổi một là tượng thất vận hao tài, mệnh kỵ thủy trong sinh hoạt thường thích ấm hơn thích lạnh. Mệnh kỵ thủy cần biết hạn chế sử dụng những màu xanh lam, màu đen, màu xám hoặc là màu trắng. Hình gợn sóng, các loại cá và tất cả sinh vật biển đều là thủy. Các bạn nên xem thêm video về mệnh thiếu thủy trong kênh của tôi để biết phân biệt những gì thuộc thủy nhằm hạn chế. Hạn chế ngũ hành kỵ là một cách giảm vận xấu tăng may mắn. Làm thế nào để tăng vận tốt cho người tuổi Tý sinh tháng hợi? Mệnh này dư thủy nên dùng hỏa làm dụng thần, tức là ngũ hành khuyết. Nam châm cùng cực đẩy ra, khắc cực hít vào. Bản thân đã quá nhiều thủy, không thể nào nạp thêm thủy nữa vì thế cần nạp hỏa để tích vận nhằm các vận. Tích vận là giảm hung tăng các lợi. Làm thế nào để tăng vận hỏa cho người thiếu hỏa? Trong cuộc sống bao gồm không gian, thời gian và yếu tố con người, năm tháng ngày giờ đều có ngũ hành riêng, mỗi con người cũng vậy. Tôi sẽ trình bày cho các bạn những cách tích vận cơ bản sau. Đầu tiên những người bên cạnh hoặc hợp tác hãy chọn người có mộc hỏa vượng Họ thường sinh vào mùa xuân và mùa hè. Nếu sinh vào mùa xuân từ 19 tháng 2 cho đến 4 tháng 5 dương lịch thường là dư mộc. Nếu sinh vào mùa hè từ đầu tháng 5 cho đến 7 tháng 8 dương lịch thường là dư hỏa. Bên cạnh các người này bản thân của bạn sẽ thêm phần may mắn. Thứ hai, thời điểm thuận lợi trong năm cho các người thiếu hỏa gồm tháng 5, 6, 7 dương lịch nhằm tháng tỵ ngọ mùi. Tuy nhiên, người sinh ngày nhâm thủy không nên chọn tháng ngọ Thứ ba, người thiếu hỏa nên biết màu may mắn là màu đỏ, tím, vàng, cam. Giờ hành vận tốt nhất là 9 giờ sáng cho đến 15 giờ chiều. 9 giờ sáng cho đến 15 giờ chiều, hình tam giác, hình nhọn, hình chim đều là hỏa, đá trang sức nên có vân đỏ hoặc là có thể sử dụng màu xanh lá cây. Có thể nhuộm ít tóc. Thứ tư, vật may mắn cho người sinh năm Tý tháng Hợi thường là mèo chiêu tài, vòng đá thạch anh có màu đỏ tím vàng tượng quan đế quân cũng là hỏa tranh ngựa là hỏa mật mã văn xương với người sinh mệnh ngày canh kim sinh tháng hợi là có mật mã văn xương chủ về thông minh sáng dạ với người sinh năm tý tháng hợi ngày sinh có ất kỷ bính đinh là có mật mã quý nhân cả đời dễ gặp người giúp đỡ các bạn tuổi tý sinh tháng hợi có thể xem thêm video trong kênh của tôi xem về video mệnh thiếu hỏa hoặc là mệnh thiếu mộc để học thuật cải vận tuổi Tý sinh tháng Tý tầm tháng 12 hoặc là tháng 1 dương lịch thủy vượng hỏa suy năm Tý sinh tại tháng Tý Tý thủy tượng trưng cho nước sông cuồn cuộn ngạo mạn cố chấp hai Tý đi cùng mật mã đào hoa ngoan cường cao độ tuổi Tý sinh tháng Tý là có mật mã tướng tinh chủ về thăng tiến hoặc là có cấp dưới tốt người sinh mệnh ngày nhâm thủy sẽ có mật mã hồng diễm ngày nhâm hồng diễm tại Tý là mật mã đào hoa của nữ giới thường mật mã này đại diện cho tình cảm gian nan luận về mệnh khuyết mệnh này thủy cường vượng nên khuyết hỏa cực độ tuổi Tý là thủy sinh tháng Tý cũng là thủy cuối năm thủy vượng mệnh thủy cần vượng, chủ thông minh chu đáo tận tình, nếu quá vượng sẽ ăn phận, giàu trí tưởng tượng và tinh thần trách nhiệm. Các bạn lưu ý, mùa sinh chủ quản ngũ hành. Người kỵ thủy cần đề phòng các bệnh về thủy như đường ruột, bệnh thủy đậu. Trên gương mặt, miệng đại diện cho thủy. Mệnh kỵ thủy thường thích tắm nước ấm hơn là nước lạnh để biết chi tiết những gì về thủy, các bạn nên xem video mệnh thiếu thủy trong kênh để phân biệt hạn chế những ngũ hành thuộc thủy. Làm gì để tăng vận tốt cho người tuổi Tý sinh tháng Tý? Mệnh này thủy quá vượng tức cần hỏa, vì thế những người sinh năm Tý tháng Tý nên dùng hỏa làm dụng thần, tức là mệnh khuyết, có thể thêm một ít mộc. Bản thân đã quá nhiều thủy, không thể nào nạp thêm thủy nữa. Vì thế phải cần nạp hỏa để tích vận trong cuộc sống hàng ngày, hãy xem lại không gian bên cạnh của mình gồm những đồ vật màu sắc gì sau đây. Trong cuộc sống bao gồm không gian và thời gian, năm tháng ngày giờ đều có ngũ hành riêng, mỗi con người cũng vậy. Mệnh nữ dư thủy thiếu hỏa nên thường xuyên vào bếp để nạp hỏa tăng vận đào hoa. Tuổi Tý sinh tháng Tý nên biết người bên cạnh người hợp tác, hãy chọn người có mộc hỏa vượng họ thường sinh vào mùa xuân và mùa hè tức từ tháng 2 cho đến tháng 7 dương lịch bên cạnh các người này bản thân sẽ thêm phần may mắn thứ hai thời điểm hành vận tốt nhất trong năm nhằm tháng tỵ ngọ mùi nhằm tháng 5 6 7 dương lịch Tuy nhiên người sinh ngày nhâm thủy không nên chọn tháng ngọ Thứ ba người thiếu hỏa nên biết màu may mắn là màu đỏ tím vàng cam Giờ tốt nhất là 9 giờ sáng cho đến 15 giờ chiều, hình nhọn, hình tam giác, hình chim là hỏa. Ăn uống có thể ăn lẩu, ăn đồ nướng, ăn thịt dê, ăn thịt bò, sô-cô-la. Nuôi chó là hỏa, nuôi mèo là mộc, ngựa cũng là hỏa, đi du lịch về Đông Nam Á. Thứ tư, vật may mắn cho người sinh tháng Tý, năm Tý, thường là mèo chiêu tài, vòng đá có màu đỏ tím vàng sậm hoặc là thỏ hổ mèo Người sinh ngày Tân Kim mà sinh tháng Tý năm Tý là có mật mã văn xương chủ về sáng dạ học nhanh hiểu nhanh. Người sinh tháng Tý năm Tý, ngày sinh có ất hoặc là kỷ là có mật mã quý nhân. Cả đời dễ gặp người giúp đỡ. Các bạn sinh tháng Tý năm Tý có thể xem chi tiết video mệnh khuyết hỏa và mệnh khuyết mộc trong kênh của tôi để học thuật cải vận. Tiếp theo, tuổi Tý sinh tháng Sửu tầm tháng 1 tháng 2 dương lịch sinh tháng sửu thổ ẩm năm có tý thủy tính tình lầm lì ngoan cường nhưng bao dung và bị tha tiết khí tháng sinh sửu vẫn là cuối năm chủ về tiết khí lạnh kỵ thủy sinh tháng sửu năm tý là có mật mã thiên y chủ về sáng dạ người có khả năng làm thầy thầy thuốc thầy giáo thầy giảng dạy nếu mà mệnh ngày sinh nhâm thủy là có mật mã hồng diễm chủ về đào hoa của nữ giới mệnh này thủy vượng tức thiếu hỏa tuổi tý là thủy sinh tháng sửu có kim thủy mùa cuối năm thủy vượng mệnh thủy vượng chủ thông minh chu đáo nhưng nếu quá nhiều thủy thì an phận và ít cầu tiến người kỵ thủy cần hạn chế những ngũ hành liên quan đến thủy màu xanh đen màu xanh dương và đen là thủy thủy hải sản là thủy chuột heo là thủy các bạn nên xem thêm video mệnh thiếu thủy để biết những gì thuộc thủy nhằm hạn chế. Làm sao để tăng vận tốt cho người tuổi Tý sinh tháng Sửu? Mệnh này thủy dư tức là thiếu hỏa, vì thế những ai sinh năm Tý tháng Sửu nên lấy hỏa làm dụng thần. Bản thân có quá nhiều thủy không thể nào nạp thêm thủy, vì thế cần tích hỏa để tăng vận may. Đầu tiên người bên cạnh người hợp tác hãy chọn người dư mộc hoặc hỏa họ thường sinh vào mùa xuân và mùa hè bên cạnh các người này bản thân sẽ thêm phần may mắn thời điểm tốt nhất cũng vào mùa xuân hoặc mùa hè tốt nhất là mùa hè vào tháng 5 6 7 dương lịch nhằm tháng tỵ ngọ mùi thứ ba người thiếu hỏa nên biết ăn lẩu ăn đồ nướng ăn đồ nóng sô cô la cà phê là hỏa nuôi chó là hỏa nuôi mèo là mộc ngựa cũng là hỏa du lịch về Đông Nam Á trong gia đình của mình bếp tivi lò vi sóng máy vi tính là những vật rất là nhiều hỏa nạp ngũ hành khuyết giúp bản thân thêm phần may mắn suôn sẻ và và giảm vận hung vật may mắn cho người sinh năm tý tháng sửu có thể là mèo chiêu tài vòng đá thạch anh màu đỏ tím vàng tượng quan đế quân cũng là hỏa cách nạp hỏa tốt nhất là nên vào bếp nấu thường xuyên tăng vận đào hoa cho bản thân các bạn tuổi Tý sinh tháng Sửu có thể xem thêm video về mệnh thiếu hỏa trong kênh của tôi để học cải vận. Tóm tắt lại thì các bạn tuổi Tý sinh 3 tháng hợi Tý Sửu và mùa đông đa phần là thủy vượng tức là kỵ thủy. Mệnh lý bát tự tứ trụ là xét cả 8 ô năm tháng ngày giờ sinh. Nếu bạn sinh hai mệnh ngày là Tân Kim hoặc Nhâm Thủy thì thường là không kỵ thủy. Hai mệnh ngày này thường là ưa thủy